Hello, xin chào tất cả mọi người Ngày hôm nay Ngọc Hà làm video này để giới thiệu các chị em tới bộ đôi chăm sóc da mỗi ngày mà đang được rất là nhiều chị em săn lùng nhất hiện nay Bộ đôi này sẽ giúp các chị em dưỡng trắng và làm mờ nám tàn nhan Những chị em nào da khô, à, da thiếu sức sống thì à, dinh ngay cho em combo này về để chăm sóc cái làn da bên ngày cho mình nhé Thì đây là tinh chất bơ được mảnh xanh làm được da của xứ Hàn Quốc các chị nhá Nó sẽ giúp các chị yêu là giảm nếp nhăn, giảm mùn ẩn, mùn cám, cung cấp độ ẩm cho da, nuôi dưỡng một làn da căng bóng mịn màng và chắc khỏe nhé. À, dùng thì rất là đơn giản, các chị chỉ cần lấy hai giọt thôi, nhỏ vào lòng bàn tay. Sau đấy các chị sẽ thoa đều cho kem thấm, sau đấy sẽ áp vào khuôn mặt của mình à, để cho kem nó hấp thụ với các chị nhé. Đấy, thì các chị sẽ thoa như này Đấy, các chị thấy da mình nó đã bóng chưa Thấy làn da mình nó đã căng bóng chưa các chị Đó các chị sẽ vuốt từ trong ra ngoài cho em các chị sẽ vuốt từ trong ra ngoài cho em để kem thẩm thấu vào và sau đấy sẽ vỗ nhẹ cho em nhé à, tinh chất bơ thì đang được rất là nhiều chị em săn lùng và hiện tại nó đang chuẩn bị lên giá nhá lên giá là 801 760 mà lên giá là 801 nên là bao nhiêu chị em à, đang muốn xài thì nhanh tay xài để được mua với giá là ưu đãi nhé đấy và tiếp theo nữa đó là kem Goenzo dòng sữa non cao cấp được nhập khẩu từ New Zealand kem không hề xích xính bếp một chút nào các chị nhá dòng kem này thì sau khi các chị thoa thì nó sẽ lập tức bật tông lên cho các chị yêu từ 2 tới 3 tông so với da bình thường nhá đấy những chị em nào mà ngày make up những chị em nào mà thường xuyên ờ, đi ra ngoài mà không muốn make up ấy thì các chị hãy sinh ra cho mình một em này nhá và bao nhiêu chị em mà muốn đấy các chị thấy không nó không bao giờ bị bết dính nhá da nó căng bóng hoàn toàn luôn và bao nhiêu chị em mà muốn nuôi dưỡng một cái làn da của mình luôn chắc mịn và khỏe nhá thì rinh ờ, ngay cho em cả em White Angel này nhá dòng sữa non nuôi dưỡng cái làn da cho mình như này nhá đấy các chị thoa cho em đây các chị nhìn xem da không bao giờ bị bết dính nhá rất nhiều chị em à, bạn ngọc hà là em sợ lắm em sợ dùng kem nó bị bết bít dính à, bít da như những cái dòng khác nhưng mà riêng dòng này thì ngọc hà cam kết mọi người là không nhá và em cuối cùng không thể thiếu cho một làn da chúng ta đó là son môi thì son môi giảm bút chì và không chứa chì các chị nhá đấy bổ ba này nhé bổ ba quyền lực này các chị à, luôn mang theo bên mình và mỗi buổi sáng thì các chị sẽ có một làn da rất là khỏe và rất là mịn như da ngọc hà nhé